A Di Đà Phật, giờ này à, quý vị để những chiếc quỳnh đi xuống lại chỗ cũ để ban tổ chức sắp xếp à, cho quý Phật tử à, bỏ y vào để lát nữa cúng dường. Rồi vị nào mà có hùng phước cúng dường bao thơ để gieo duyên lành trong ngày hôm nay thì quý vị qua cánh gà bên đây chỗ ban tổ chức chỗ quý thầy này để được hướng dẫn mà tổ chức à, cúng cho nó trang nghiêm ở Di Đà Phật à, do là khuôn viên hạn hẹp nên là cũng xin sám hối với chư tôn tiền đức và dạ, thưa quý phật tử là à, cái không gian nó hẹp quá nên chúng con không có thể nào nhiễu y hết ừ, à, được nên là mong quý ngài cũng quan hỷ và dạ, bây giờ chúng con cùng thỉnh chư tôn thiền đức niệm phật hứa cả để dùng cơm và chứng minh cho công đức lành này a di đà phật bổn sư thích quý Phật tử từ từ đang ra quý Phật tử ơi quý Phật tử bước xuống đi bước xuống đi quý Phật tử bước xuống đi nghĩa là thầy cũng biết xuống bước xuống đi để bàn tổ chức cúng xong rồi bàn tổ chức xuống đây tại vì cái bàn nhỏ nhỏ chặt chặt sạp sạp sân khấu có chết sọn cho nước súp nước lẩu gì lên đi à cho thầy cái mic để hướng dẫn lại đi à, cho thầy cái mic lại tại vì là phật bây giờ ban chai sọn quý vị cho nước súp nước lẩu lên thức ăn thêm để cúng dường cho chư tôn cùng đức dùng cơm các thị giả tranh thủ dùng thầy rồi đợi ban tổ chức xuống quý vị lên cúng nha từ từ ai cũng được cúng hết hôm nay là vu lan đầu tiên của tỉnh thất phổ liên nên là rất nhiều phật tử chúng con à, muốn cúng dường với ngài nên là xin quý ngài quan hỷ nán lại ít phút thư thả dùng cơm để cho chúng con vừa chiêm ngưỡng dung nhan quý ngài và được cúng dường quý ngài cho nó thanh tịnh a di đà phật quý phật tử mình lưu ý chúng ta cúng trên bàn chứng minh rồi cúng cho chư tôn thiện đức tăng rồi tới chư tôn đức ni dạ yeah bạn Phước An đâu đây, Phước An lên cúng chầm hương cho quý hòa thượng con lên đi em bước lên đi con cúng trên bốn vị hòa thượng trên trước rồi ở đây nữa ở đây cúng đi con dạ dạ dọn dọn Kéo nước sôi nha, nước sôi la lên, nước súp mình la lên dạ dạ chúng mình chưa đốt tăng trước đi ạ à. không không không chuyển cái này thì là để cũng như tiếp tục tiếp tăng đỡ được cũng có đây đây đây, đây. cho nước súp này Ahí abajo giờ này thì à, thầy mời quý phật tử qua nhà khách dùng nhận phiếu bắt quà thì giờ này quý vị có thể thỉnh thả dùng cơm với thầy một bữa cơm thân tình thầy mời cơm hết đó hai trăm phiếu là là hai chục bàn thì chuẩn bị trước hết rồi rồi quý vị dùng cơm luôn ăn cơm xong rồi chúng ta hãy nhận quà và sau khi ăn cơm xong thì à, gia đình của kim cô kim sa thì quý phật tử trở lại chính điện để chúng ta tiếp cái kinh nữa nha cho trọn vẹn bữa lễ dạ bà để làm sao vậy quá nhiều phật tử muốn một phước cũng dường để làm sao vậy đó đây nè đủ chưa đủ chưa để để để để A Di Đà Phật thì à, quý vị cúng dường xong rồi còn các thầy trong thi giả mà đang trên các khâu không ra dự được trên bàn được thì à, quý vị chuyển lại để thầy cúng thế cho quý vị rồi thầy nhắc lại nha quý vị mà soạn coi thơ cúng dường còn dư thì đưa cho thầy để thầy cúng dường lại cho mấy thầy thị giả ở phía dưới mấy cô ở thị giả cung tiếp vô